Alo, alo, 12 Vâng, vâng, xin chào mừng tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại Đó là kênh soi cầu Sài Thành chỉ số miền Nam của mình anh em nhé Và để nói đầu tiên thì đừng ngủ làm kênh đừng ngủ chốt số Xin gửi lời chúc thân thương tới tất cả anh em Có một buổi chiều thật vui vẻ với những người thân yêu của mình anh em nhé Và bây giờ đó là 16 giờ 59 phút đúng không ạ Của buổi chiều của ngày đó là ngày thứ sáu anh em nhé Ngày thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020 anh em ạ Ngày hôm nay rất chi là ngày buồn anh em nhé Ngày hôm nay người ta theo phong tục phương Tây thì ngày hôm nay gọi là ngày đen đủi anh em nhá mình chỉ cân nhắc tới tất cả anh em ra đường đi xe cẩn thận hoặc đi đâu đó anh em nhá mình chỉ chúc sức khỏe anh em có nhiều sức khỏe thôi đúng không ạ thì ngày hôm qua mình có lên video cập nhật cho tất cả anh em dự đoán kết quả ngày hôm nay cho tất cả anh em ngày 13 tháng 3 năm 2020 thì ngày hôm nay chúng ta không may mắn anh em nhá cả lô cả đề thì ngày hôm nay chúng ta cũng không may mắn anh em ạ à. rất chi là buồn anh em nhá con đặc biệt là con bao lô gì đó của khu vực phía nam thì ngày hôm nay chúng ta không may mắn anh em nhá đúng không ạ để kiểm chứng cho tất cả anh em thì mình sẽ mở bảng kết quả ngày hôm nay tất cả anh em thì ngày hôm nay sẽ đặc biệt của đài vĩnh long anh em này và đài đúng không ạ đài bình dương này và đài trà vinh anh em nhé và giải 8 của đài vĩnh long này và đài bình dương con 37 này trà vinh con 88 anh em nhé ngày hôm nay tất cả anh em không chiến thắng anh em nhé nó lộn xèo anh em ạ à. thì ngày hôm qua mình chốt cho kênh youtube tất cả anh em đúng không ạ độc thủ lô của đài vĩnh long 15 đúng không ạ 15 thì ngày hôm nay nó là lộn xèo ra con 15 51 đó anh em ạ nó ra còn 15 51 rồi không may mắn anh em nhá đúng à và cặp đó là cặp 0550 anh em ạ 0550 bạch thủ lô thì 0550 đúng không ạ mình sẽ đi tìm tất cả anh em coi thử con 050 nó có lộn qua bên nào không ạ không đúng không ạ 05 thì nó lộn qua bên đây này anh em ạ nó lộn qua bên này của đài Bình Dương anh em nhá rất chi là buồn anh em ạ 50 50 có thử thấy ở đâu anh em ạ 50 50 thì ngày hôm nay 50 không có anh em nhá đúng không ạ chúng ta là ăn được cái lộn chỉ xèo của đài đó là đài bình vĩnh long là ăn về đó là về đài bình dương anh em ạ rất chia là buồn anh em nhá đúng không ạ và rồi đó là đài của đài bình long và đài bình dương mình đoán tất cả anh em độc thủ lô 66 này và bạch thủ lô 4884 thì mình sẽ kiểm chứng tất cả anh em những con này đâu ạ à? đầu 6 ở đâu ạ à? đầu 6 nó có về đầu 6 ở đài nào không ạ à? đầu 6 anh em không có anh em ạ à? đầu 6 không có anh em nhá rất chia là buồn anh em ạ à. đầu 4 đầu 4 ở đâu 48 48 nằm đâu 48 đúng không ạ nó là ra đài trà vinh mất tiêu anh em nhá đài trà vinh này 48 này và còn đặc biệt là 48 luôn anh em nhé rất chi là buồn anh em ạ à. ngày hôm nay kết đài này thì nó ra đài kia rất chi là buồn anh em nhé chúng ta không may mắn mình hy vọng ngày mai mình chân lên bắt tất cả anh em những cái cầu kèo chuẩn xác nhất anh em nhá đúng không ạ và rồi đó là đài đó là đài bình dương và rồi mình sẽ đi tìm đài trà vinh tất cả anh em độc thủ lô 52 này đúng không ạ bạch thủ lô 56 65 có thể nó nằm ở đâu anh em nhá 52 đầu năm nằm đâu anh em ạ? Đầu năm không có 52. 52 52 không có anh em nhá. Đúng ạ, hôm nay thì mình đã về thiếu một con đó là con 50 anh em nhá. 50 đúng ạ. Nó lại về đây mất tiêu anh em ạ. Không là 50 về đấy cặp cặp với anh em nhá. Rất chi là buồn anh em ạ. Đấy. Và đài đúng ạ, à, 52 ngày hôm nay chúng ta chỉ có ra con 25 anh em nhá. Đúng ạ, ra nó ra chỉ ra còn 25 thôi, nó lộn ngược lại thì nghèo anh em ạ. Rất chi là buồn cho kênh YouTube anh em nhá còn trong zalo cực kiến thì những con số luôn đẳng cấp chốt số vẫn vip anh em nhé vẫn ok nổ tương bừng tất cả anh em nhé vừa rồi sáu 65 thì nằm ở đâu thì mình chỉ gọi đầu năm trước này không có anh em ạ đầu năm không có anh em năm ạ 56 đâu sáu mươi 65 65 ngày này không có rồi anh em ạ chúng ta chỉ có may mắn nó là may mắn không may mắn được cái đài nào anh em ạ ngày này chúng ta ăn lộn chỉ nghèo anh em nhé và bao lô ba đài 6886 thì mình sẽ mở anh em 68 không có này 86 thì ngày hôm nay không có anh em nó ra 87 anh em nhé rất chi là buồn anh em ạ đấy mình hy vọng ngày mai mình sẽ chốt những số đẳng cấp với cả anh em theo dõi kênh youtube của mình nổ tưng bừng rực rỡ anh em nhá đúng không ạ đó là kết quả của ngày hôm nay rồi và mình sẽ mở kết quả của tất cả anh em dự đoán tất cả anh em chơi tham khảo vào ngày mai đúng không ạ ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh anh em này thì anh chị em con đặc biệt của ngày trước của ngày 9 tháng 3 năm 2020 con đặc biệt đã rơi vào con 62 này và hai giải 8 là con 43 anh em nhé thì ngày mai nó có nổ ngược lại ông ta hay nó trả bóng về bộ hay không đúng à đó là mình phân tích kết quả của ngày các anh em và đài Long An của, của ngày mùng 7 tháng 3 anh em ạ à. mùng 7 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ thì con đề đặc biệt rơi con 74 anh em ạ và con giải 8 con 15 anh em nhé đúng không ạ và rồi đài Hậu Giang thì đề con đặc biệt rơi vào con 29 này đúng không ạ con trải 8 rồi còn 30 rất chi là tương bừng được giờ anh em nhé và đài bình phước đúng không ạ thì của ngày mùng 7 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ thì rơi vào con đặc biệt 41 anh em này và giải 8 là con 07 anh em nhé mình hy vọng ngày mai mình sẽ chốt những cái cầu kèo cầu lô thật sự xác nhất với tất cả anh em thì kênh youtube soi cầu giải thành ở số miền nam của mình anh em nhé đó là cái những kết quả của ngày hôm nay rồi mình lúc này thì mình đã lên chốt tất cả anh em một bảng cho số anh em chơi tham khảo vào ngày mai đúng không ạ trên kênh soi cầu Sài Thành chủ số miền Nam hỗ trợ tư vấn vào bờ OK 0966 708 474 anh em nhé. Chốt số tham khảo ngày 14 tháng 3 năm 2020 xả đá về hè anh em nhé. Dự đoán đài thành phố Hồ Chí Minh độc thủ lô 67 này, bạch thủ lô 1221 anh em nhé. Và dự đoán đài Long An độc thủ lô 74, bạch thủ lô 2442 anh em nhé. Và đài Hậu Giang độc thủ lô 47 này, bạch thủ lô 1551 anh em nhé. Và đài Bình Phước anh em nhé. Ngày mai 4 đài anh em ạ. À. Bình Phước là 69 và Bạch Thủ Lô 46, 64 anh em nhé. Và ba lô ba đài 7887 chưa tham khảo ngày mai trên kênh youtube soi cầu giải thành của số miền Nam của mình anh em nhé mình hy vọng ngày mai nó sẽ nổ tương bừng rực rỡ tất cả anh em để vào bờ thành công anh em nhé mình nói tất cả anh em những con số trên kênh youtube chỉ là những số tham khảo anh em nhé dừng ở mức tham khảo anh em ạ à. tránh tình trạng anh em chơi to chơi lớn trên kênh youtube nhé còn anh chị em nào loạn cầu loạn số không biết số gì để chơi thì cái bàn cái zalo của mình mình sẽ tư vấn nhiệt tình tất cả anh em 0966 708 474 anh em nhá mình sẽ nhiệt tình tư vấn tất cả anh em tư vấn những cầu kèo cầu lô là chuẩn xác nhất để giúp anh em vào bờ thành công anh em nhá đúng không à? Và lời cuối video thì mình luôn chúc tất cả anh em có một buổi chiều vui vẻ với những người thân yêu của mình và buổi tối thật tràn đầy năng lượng của buổi cuối tuần anh em nhé. Thì ngày hôm nay hôm nay thì ngày mỗi thứ sáu đúng không? Ngày 13 thì rất chi là đau thương, rất chi là buồn anh em ạ. À. Ngày hôm nay thì kênh YouTube không ăn mà con nào anh em nhé. Trong Zalo của kín của mình ngày hôm nay rất chi là tương bừng rực rỡ rồi. Đúng không à? Con thì bây giờ cuối video thì ờ, anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn cho mình một nút đăng ký kênh và lượt đăng ký nút like để ủng hộ kênh của mình càng ngày càng phát triển hơn anh em nhé mình kính chúc tất cả anh em cảm ơn tất cả anh em đã luôn lắng nghe luôn ủng hộ luôn là kênh sẽ cầu giải thành số miền Nam của mình anh em nhé